Xin chào anh em Chúng mình mô tô hôm nay sẽ giới thiệu một cách cách lên xe Adventure cho đúng kỹ thuật à, Mọi người à, tham khảo nhé. Đầu tiên là để chân vào đây Xong rồi bắt chân qua đây Xuống à. Quá đơn giản Tiếp theo là cách lên xe xuống xe khi mà đang dựng chống đứng xe à? xuống xe thì làm gì xuống xe thì chúng ta sẽ डालो तो treo kiểu hoa thân thiện Đấy. mọi người à, còn thấy cái con xe này nó khó điều khiển lắm không thực ra nó là rất dễ tôi đi tôi không nói bốc phét đâu